đêm về trên những góc phố Trăng mờ loang chút ánh sáng Ta vẫn lặng im Em vẫn lặng im Buông mình trong những góc tối Em nhìn ta chút bối rối Em nói gì không chút nghẹn lòng đời cho ta có mấy khi và ta đâu có giữ gì chỉ muốn mãi bình yên chỉ muốn mãi thản nhiên chút ấm áp vẹn nguyên tình yêu ta có mấy lặng yên cho gió níu lại gió nói vẫn còn thương gió nói vẫn còn vương thì hãy cứ tỏa cuộc sẽ đến lúc nặng vương suy tư những cảm xúc ta cũng vậy thôi em cũng vậy thôi rồi mai cùng ta ai bước tiếp và liệu em còn không những nuối tiếc ta bỗng nhìn lại chẳng còn đời cho ta có mấy khi và ta đâu có giữ gì chỉ muốn mãi bình yên chỉ muốn mãi thản nhiên chút ấm mà phèn nghiêng tình yêu ta có mấy ai lặng nghiền cho gió níu lại gió nói vẫn còn gió nói vẫn còn vương thì hãy cứ tỏa hương dẫu mai cuộc đời chỉ như những giấc mơ thì ta vẫn mơ ta có em lặng trôi giữa những dòng đời lặng trôi giữa những mãi thản nhiên chút ấm áp vẹn nguyên tình yêu ta có mấy ai lặng yên cho gió níu lại gió nói vẫn còn thương gió nói vẫn còn vương